hoặc quý anh chị có thể là chọn cái mức ờ, ưu đãi hơn đó là cố định trong 3 năm với lãi suất là 6,3%. Và cụ thể như thế nào thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền để em sẽ tư vấn và cung cấp thông tin đầy đủ nhất về cái cái gói vay này tới quý anh chị. Theo số điện thoại là 0936 99 44 quý anh chị nhé. Và bây giờ em sẽ gửi tới quý anh chị uh, giá lăn bánh của ba phiên bản Xpander, đó là Xpander Cross, Xpander số tự động và Xpander số sàn tới quý anh chị. Như đằng sau đây là phiên bản Xpander Cross màu cam. Thì uh, ờ, Xpander Cross thì nó sẽ có bốn màu để quý anh chị lựa chọn. Ngoài màu cam này ra sẽ có màu xám bạc và màu đen và màu trắng nữa. Đấy. Thì uh, giá của chiếc xe Xpander Cross này lăn bánh là 744 triệu thì bây giờ giá lăn bánh của nó nếu quý anh chị ở tỉnh chỉ còn là 699 triệu thôi. Và nếu quý anh chị mua xe trả góp thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được là 500 triệu và quý anh chị chỉ cần bỏ ra là 200 triệu nó đã sở hữu chiếc xe này rồi Đấy. Còn bên cạnh em đây là chiếc xe Xpander sơ động bản thường đấy Thì xe Xpander này nếu mà lăn bánh ở tỉnh thì là 700 triệu Thì bây giờ chỉ còn trong tháng 10 này chỉ còn là 600 à, 646 triệu là quý anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi Đã bao gồm tất cả các chi phí đăng ký đăng kiểm rồi nhá quý anh chị nhá nếu quý anh chị mua xe trả góp thì ờ, số tiền ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được là 460 triệu. Quý anh chị chỉ cần bỏ ra là 190 triệu là đã sở hữu được chiếc xe Xpander sơ động rồi rồi. Và cái biên bản cuối cùng đó là chiếc Xpander số sàn. Thì giá lăn bánh của nó là 619 triệu thì bây giờ chỉ còn là 579 triệu lăn bánh. Ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được là 412 triệu và quý anh chị sẽ phải bỏ ra số tiền tối thiểu là 175 triệu để sở hữu chiếc xe này Đấy là đối với ờ, quý anh chị ở tỉnh Ngoài các phiên bản Xpander em vừa giới thiệu với quý anh chị thì ờ, có thêm một cái phiên bản kỷ niệm đó là Xpander bản đặc biệt với giá không đổi so với lại chiếc xe Xpander bản số tự động bản thường nhưng mà quý anh chị sẽ được tặng thêm đó là camera toàn cảnh 360 này à, màn hình cảm ứng 10 inch này cảm biến lùi và bộ tem cá tính thể thao thì em cũng giới thiệu qua một chút cái dòng xe Xpander này để quý anh chị nắm được đó là cái phiên bản này thì bây giờ nó có là các cái nâng cấp như là đèn pha này là đèn led rồi Đấy, đèn mi này là đèn led và cái đèn uh, gầm thì nó là đèn halogen thôi quý anh chị nhé xe này thì uh, được trang bị là động cơ 1.5 lít cho ra công suất là 104 mã lực Đấy, xe 7 chỗ thì thực ra là nó sẽ phù hợp với những cái khách hàng à, ở gia đình hoặc là chạy dịch vụ rất tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này chỉ là 5,9 lít đường trường thôi và 6,9 lít là đường à, hỗn hợp. Đấy. Xe này cũng có cái khoảng sáng cầm xe rất là cao 205 mm. Đấy. Đối với bản Xpander thường còn đối với bản Xpander Cross kia là 225 mm khoảng sáng gầm xe và bán kính quay vòng của nó cũng rất nhỏ rất tiện để quý anh chị có thể là quay đầu bán kính quay vòng của chiếc xe này chỉ có 5,2 mét thôi hệ thống phanh thì là phanh trước là bằng ờ, đĩa thông gió nên là phanh đĩa phanh sau là phanh tăng trống quý anh chị nhé thì na răng của cái bản ờ, số tự động bản thường này chỉ là 16 inch còn đối với bản Xpander Cross kia thì là la răng của nó 17 inch do vậy là cái khoảng sáng cầm xe nó cao hơn Đấy. Thì uh, quý anh chị nhìn ngoại thất của chiếc xe Xpander Cross với lại Xpander thường thì uh, theo quý anh chị là cái bản nào là là phù hợp với mình. Hãy cho em cái bình luận ở dưới video nhé. Phần nội thất bên trong xe Xpander Cross hay là Xpander bản thường ấy thì là nội thất có nó là màu đen, tối màu và ghế da màu đen. Với bản Xpander sôi động và Xpander Cross là ghế bọc da, còn đối với bản số sàn là ghế bọc nỉ quý anh chị nhé. Đây em đang quay phần nội thất của chiếc xe Xpander Cross. em sẽ vào bên trong rồi. đây là cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai đấy đây bên trong hàng ghế hai và hàng ghế thứ ba đây là hàng ghế thứ ba đấy ạ người ngồi ờ, tầm mét bảy trở xuống là thoải mái ạ đây phần ờ, bên trong nội thất bên trong xe Xpander Cross đấy ạ ờ, phần nội thất bên trong xe của Xpander Cross hay Xpander tự động thì nó sẽ như thế này quý chị nhé vô lăng bọc da tích hợp chế độ dành tay tai nghe và chân ga tự động này. màn hình kỹ thuật số hiển thị tương có độ tương phản cao và sắc nét màn hình cảm ứng tích hợp Apple Car và Noise Auto có điều hòa đấy ạ điều hòa chỉnh cơ thôi nhé nút start top bên cạnh ạ Rồi, cần số bọc da phanh tay đấy ạ ghế da nội thất của chiếc xe Xpander Cross đấy ạ Xpander số động cũng như thế này quý anh chị nhé